và sản xuất cuối năm 2005 cho nên là nó đã lên form mới rồi quý vị nhá Đấy, cái à, mặt ga lăng và hai cái đèn pha phía trước cũng như là cái bộ vành của chiếc xe này nó đã à, thay đổi rất là nhiều rồi quý vị nhá Vành là vành chrome rồi Cái mặt nạ phía trước à, được thiết kế to hơn và hai cái đèn pha phía trước cũng được thiết kế to hơn Nhìn hiện đại hơn và cũng là đẹp hơn rất là nhiều rồi quý vị nhá Và điều đặc biệt nữa là cái bộ vành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 với cái sản phẩm này thì nhiên liệu của nó chỉ nằm trong vòng khoảng từ 5 cho đến 6 lít dầu trên 100 km quý vị nhá. Và điều đặc biệt nữa, với cái sản phẩm này chúng tôi cam kết với quý khách hàng là một chiếc xe máy cực ngon luôn nhá, máy à, rất là êm và chạy rất là bốc nha quý vị nhá. Điều đặc biệt nữa nó lại siêu tiết kiệm nhiên liệu và rất là bền bỉ, cực lành tính luôn. Đấy. Và được uh, mệnh danh là một trong những cái dòng xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trong những cái dòng xe máy dầu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 lên form mới rồi thì hai cái đèn pha phía trước cái mặt ga lăng và cái bộ la răng của nó hay là cái form của nó cũng được thay đổi thiết kế rất là đẹp luôn đấy hợp thời trang quý vị nhá đấy đặc biệt nữa là cái dòng ờ, xe này thì đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam và được uh, rất nhiều người Việt tin dùng và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý khách cái sản phẩm này và bây giờ là một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc Isuzu 8 chỗ ngồi máy dầu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 đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản hãng Isuzu quý vị nhá đấy chúng thấy nó có một cái màu đen cũng là một trong những cái màu đẹp nhất của chiếc xe này luôn và là một chiếc xe bản đủ cho nên là nó có à, cái body của nó ở phía dưới và lốp treo quý vị nhá đấy bốn quả lốp chủ nhân vừa mới thay xong máy cực ngon luôn đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này quý vị mua chiếc xe này về sử dụng luôn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 uh, to hơn đẹp hơn rất là nhiều rồi và ở chính giữa đó chính là cái biểu tượng Isuzu một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản một cái dòng xe máy dầu được rất nhiều người Việt tin dùng và nó được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam đặc biệt là siêu tiết kiệm nhiên liệu và rất là bền bỉ quý vị nhá đồ thay của nó thì rất là dễ rồi đó. chúng ta có thể mua ở khắp mọi nơi được quý vị nhá và cái đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị bạc màu quý vị nhá và là đèn to rồi nhìn rất là hiện đại luôn cái ba đợt sốc phía trước đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự ờ, nứt vỡ và nó còn rất là khớp khít quý vị nhá đấy và không có dấu hiệu gì của sự đắp matit nhiều đâu kể cả cái đèn ờ, hậu à, kể cả là cái đèn à, gầm phía dưới này đây chúng ta thấy cũng còn tương đối là sáng quý vị nhá đấy thân vỏ đây thì căng ghét luôn tôi quay cận cảnh chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán rồi chúng ta cũng không có nhiều thời gian đâu Đúng không nhỉ? Cho nên là tôi xin phép quý khách hàng được quay thật kỹ chiếc xe này Để quý vị các bạn theo dõi sau đó chúng ta đưa ra quyết định mua xe của mình Để sở hữu chiếc xe này chúng ta đi cả gia đình tiết kiệm nhiên liệu để du xuân đón Tết năm 2020 quý vị nhá Với cái sản phẩm này chúng tôi cam kết với quý khách hàng là một chiếc xe máy cực ngon luôn Đi rất là bốc, gầm bệ chắc chắn quý vị nhá bốn quả lốp chủ nhân vừa mới thay xong và bây giờ sẽ là cái khoang lốp phía trước đây chúng ta nhìn thấy chưa cái khoang lốp của nó đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và nó còn khá là sáng quý vị nhá đây cái đầu sắt xi đây chúng ta thấy còn à, vuông đét xanh lét đó, các cái lốp bấm vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá đây và điều đặc biệt nữa là bốn quả lốp này chủ nhân vừa mới thay xong và nó đến từ thương hiệu Michelin của Thái Lan một trong những cái thương hiệu uh, lốp ô tô nổi tiếng đi rất là bền và êm quý vị nhá đấy Chúng ta thấy cái ta lông của nó còn dày bịch luôn Với cái lốp này ta đi 3 năm nữa Mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và cái mặt la răng của nó đây còn khá là sáng Vẫn là mặt la răng chrome à, Từ đầu quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự phết phẩy sơn ở đây đâu quý vị Đấy, xi nhan được tích hợp trên gương Một màu đen sang trọng Và đã được chủ nhân người ta dán cái tem thể thao Chạy dọc theo xe nhìn rất là hợp lý luôn Hiện đại luôn quý vị nhá Đấy, bệ bước rồi giá nóc đầy đủ hết quý vị đấy và bây giờ sẽ là cái khoang lốp phía sau bên lái đây quý vị đây chúng ta thấy là cái sắc xi của nó đây còn xanh lét luôn còn vuông đét luôn cái khoang lốp đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị đấy sắt xi còn vuông đét luôn quý vị nhá và điều đặc biệt nữa cái lốp này thì cũng còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng ta đi khoảng 2 3 năm nữa chưa đến ghi đến việc phải thay lốp quý vị nhá đấy và à, chủ nhân người ta vừa mới thay một dàn lốp luôn và đây chúng ta thấy là cái mặt là la răng của nó đây còn rất là sáng luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự à, hoen ố hay bị đứt vỡ bạc màu gì đâu Đấy cái vành chrome này vẫn là cái vành zin theo xe từ đầu Quý vị nhá Đấy Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố đây Chúng ta nhìn thấy cái, cái cua lốp đây Cũng còn còn luôn và cái gót khoang lốp đây Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị cắt vá gì đâu quý vị nhá Đấy Máy gầm đại chất luôn Đấy thân vỏ thì căng đét luôn quý vị nhá đấy à, lốp treo đấy. kết hợp với cái body chạy vùng quanh xe tạo cho chiếc xe này một cái vẻ gì đó nó rất là hầm hố quý vị nhá thể thao và cái form dáng của chiếc xe này tính đến thời điểm hiện nay thì nó vẫn à, giữ được form quý vị nhìn như là Fortuner luôn quý vị nhá đấy máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu đây cái khoang lốp phía sau đây đấy chúng ta nhìn thấy là nó cũng còn xanh lét còn vuông đét như thế này sắt xi của nó kia đấy các cái gót đấy cái cua lốp vẫn còn zin nhá các cái gót khoang lốp nơi tôi đang chỉ tay đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục hay bị cắt vá gì đâu và cái lốp này còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng đi hai ba năm nữa chưa phải nghĩ tới việc phải thay lốp đâu quý vị và cái mặt la răng của nó đây cũng còn tương đối là sáng quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự uh, hoen nố bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu ba ga bệ bước rồi uh, các thứ đầy đủ hết quý vị nhá đấy đây cái khoang lốp phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu đây cái đầu sắt xi của nó đây còn vuông đét luôn đấy là lốp của nó đây còn dày bịch luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì à, cái lốp này chúng ta thấy là mới tinh luôn và nó cũng đến từ thương hiệu Michelin của Thái Lan thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng quý vị nhá bốn quả lốp vừa thay xong với bốn quả lốp này cũng khá là nhiều tiền rồi đấy quý vị nhá đấy và cái mặt la răng của nó đây cũng còn tương đối là sáng luôn cụm đèn pha đây à, cái mặt ga lăng đây đấy, đèn pha phía trước bên à, lái đây quý vị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 chúng ta nhìn vào cái mặt uh, ờ, tablo đây chúng ta nhìn vào cái mặt ờ, vô lăng đây chúng ta thấy là ấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ gì đâu đều đâu đây cái cần số của nó đây đấy chúng ta thấy còn sần nguyên các con số các dãy số còn quá là rõ ràng luôn quý vị nhá đấy đấy đã được uh, cái vân gỗ này là được uh, trang trí của nhà sản xuất nguyên bản từ đầu luôn và nó cũng còn rất là đẹp luôn quý vị nhá không bị bạc màu hay bị sứt vỡ gì đâu quý vị đấy cái tắp bi cửa của nó đây đấy, chúng ta thấy cái nhựa của nó còn sần nguyên còn sáng trưng như thế này cơ mà đúng không kể cả cái phần phía dưới này đây quý vị nhá đấy à, rất là kỹ cho quý khách hàng luôn các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết đâu quý vị đây hàng ghế thứ nhất đây đấy, chủ nhân người ta may rất là cầu kỳ luôn rất là hợp với cái nội thất bên trong của chiếc xe này màu đen quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rách vá hay là bị à, may rất là căng luôn đấy quý vị đấy và đấy, cái hàng ghế thứ hai đây quý vị đặc biệt nữa là chiếc xe này ngồi cực kỳ là rộng rãi luôn quý vị nhá hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba cực kỳ là rộng rãi luôn quý vị đấy, màn hình giải trí tắp bi cửa tất cả mọi thứ còn rất là sáng luôn keo chỉ đây quý vị đấy keo chỉ đây thì cả phần phía dưới này đây là nó hay tiếp xúc với nước đây các cái khoang lốp đây Đấy, rất là kỹ cho quý khách hàng luôn loa súp ờ, gầm ghế đầy đủ hết quý vị nhá Đấy, và bây giờ chuyển góc quay sang cái à, phía bên lái đây chúng ta thấy là các cái vành vô lăng các cái khóe vô lăng còn rất là đẹp luôn đấy tắp lô của nó đây chúng ta nhìn nhựa vẫn còn tươi mới luôn không có dấu hiệu gì của sự bạc màu bị xuống màu sơn ở đây quý vị nhá cái tắp đi cửa của nó đây các phím bấm lên xuống kính đây kể cả phần phía dưới này đây cũng còn rất là sáng luôn keo chỉ đây quý vị nhá đấy, đấy. keo chỉ của nó đó còn zin luôn quý vị đây các cái phần phía dưới này đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy các cái chốt cửa đây vẫn còn vàng ươm luôn tem của nhà sản xuất đây các con ốc chưa một lần mở quý vị nhá đấy hàng ghế thứ hai đây đấy. rất là đẹp cầu kỳ luôn quý vị nhá đấy cái tắp bị cửa của nó đây cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá đấy cái keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị cũng còn khá là đẹp nhá đấy kể cả phần phía dưới này đây đấy các cái sắt xi của nó đây khoang lốp phía sau đây ờ, cái lốp đây của nó rất là dày quý vị nhá đấy, một chiếc xe có thể nói là siêu tiết kiệm nhiên liệu đấy, form dáng đẹp à, đi được đông người 8 chỗ ngựa ngồi đây chúng ta nhìn thấy là đây hai bên hông của nó đây Đấy, đinh tán các thứ vẫn còn zin đét luôn quý vị nhé Không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị Đây kể cả bên này nữa Đấy. Không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu Keo chỉ của cái cốp sau đây Đấy chúng ta thấy là như vậy Keo chỉ đây đã được chủ nhân người ta à, Độ thêm cái à, nẹp Cao su đóng mở cửa cho nó êm Quý vị nhá Rất là đẹp cho khách hàng đấy Trần của nó đây ba vùng điều hòa đây quý vị nhá Đấy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 rất là đầy đặn luôn cái tắp bị cửa lái đây các phím bấm lên xuống kính đây còn rất là đẹp luôn đấy và bây giờ thì sẽ là cái khoang máy hay là cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đấy và tôi được truyền tải đến cho quý khách phần động cơ của chiếc xe này quý vị nhé đây Máy đang nổ quý vị nhá, máy nổ cực êm luôn quý vị nhá. Đây cái rằng nó đây vẫn còn đinh tán đây. Các lỗ bấm tròn xe đây, các lỗ bấm tròn xe đây. Đinh tán đây. Rồi là mát của nhà sản xuất đây, vẫn còn zin đét luôn, giật nổi ở đây luôn. Đấy, rằng của nó đây quý vị nhá. Đấy, đầy đủ hết. Đây lỗ đây tròn xe luôn. Đây hai bên má của nó đây. Hai bên má đây không có đối lượng đâm đụng đâu quý vị nhá. Đây tem của nhà sản xuất đây, các lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây quý vị nhá đấy đã được chủ nhân người ta độ thêm cái đẹp và cao su ở đây đóng mở cabo cho nó êm nhá còn keo chỉ thì không mất đâu quý vị nhá vẫn zin đét luôn đây tem của nhà sản xuất đây tem của nhà sản xuất đây Isuzu đây đấy máy đang nổ nhá đang sử dụng turbo rồi quý vị nhá siêu tiết kiệm nhiên liệu chỉ có 5 đến 6 lít dầu trên 100 km thôi quý vị nhá đấy máy nổ rất là êm luôn điều đặc biệt đây nhá đấy đây để tôi mở cho quý vị xem luôn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 à, Được rất nhiều người Việt tin dùng Và bây giờ sẽ là một chút cái nội thất bên trong Trước khi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây Đây cái táp lô của nó đây Còn sáng trưng Nhựa của nó còn rất là tươi luôn Hàng ghế thứ nhất đây quý vị nhé Đấy, May rất là dày đặn và không có dấu hiệu gì của sự xước xác đâu Trần của nó đây Còn mới tinh luôn ba vùng điều hòa quý vị nhá Đấy. Đây Hàng ghế thứ hai đây quý vị Đấy May rất là cầu kỳ luôn Ngồi đặc biệt là rộng rãi luôn quý vị nhá Đấy Cái tắp đi cửa sau đây Đấy keo chỉ đây quý vị nhá đấy kể cả cái à, khoang lốp tôi đã quay rất là kỹ cho quý khách hàng rồi nhá đấy, cái khoang lốp của nó cũng còn rất là đẹp luôn đấy. không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị đấy và bây giờ sẽ là cái góc quay ở phía bên lái quý vị nhá đây chúng ta thấy rằng là đây tắp lô của nó đây các vô lăng cần số này cần số của nó còn rất là đẹp luôn rất là sần luôn các con số các rãnh số còn sâu và rõ ràng luôn quý vị nhá hàng ghế thứ nhất đây may rất là đẹp luôn cái tắp đi cửa sau đây keo chỉ của nó đây quý vị Đấy. kể cả cốp sau cốp trước cũng còn zin hết máy cực ngon quý vị nhá đấy, máy cực ngon luôn đấy cam kết với quý khách hàng luôn đây đấy chúng ta thấy đẹp như thế này kìa mà đấy, chỉ với 188 triệu đồng cho một chiếc xe máy dầu luôn quý vị nhá đời hai là năm form mới rồi quý vị nhá vâng à, vừa rồi tôi đã quay thật kỹ chiếc Isuzu